Ông Ivanov viết trên Telegram vào ngày thứ năm. Thị trường cho biết vào lúc khoảng 12 giờ 40 phút trưa cùng ngày, một vật thể không xác định đã lao xuống mái của một khu chung cư do hậu quả từ các hoạt động của hệ thống phòng không. Các cư dân của tòa nhà bị ảnh hưởng đã được sơ tán. Chưa có báo cáo thương vong sau vụ việc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ mái nhà của một khu chung cư và đống đổ nát vương vãi trên mặt đất. Một số báo cáo cho rằng các mảnh vỡ từ một quả đạn bay tới hoặc là máy bay không người lái có thể đã rơi xuống tòa nhà sau khi bị hệ thống phòng không của Nga đánh chặn. Belgorod có dân số khoảng 356.000 người, là thành phố chính của vùng Belgorod của Nga. Đây là một trong số các khu vực biên giới đã bị Ukraine pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái liên tục kể từ khi bùng nổ xung đột giữa Moscow và Kiev. Ukraine hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ tấn công mới nhất tại Belgorod. Phe thân Nga tiến sâu vào Bakhmut, Ukraine phong tỏa tuyến Kupyan, Svatovo. Các lực lượng thân Nga đang tiến vào Bakhmut, thị trấn chiến lược ở Đông Donetsk, trong khi quân Ukraine lại nắm quyền kiểm soát tuyến đường sát với Luhansk. Ngày 14 tháng 10, tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, trong 3 ngày qua, các lực lượng thân Nga đã tiến sâu vào trung tâm Bakhmut, là thị trấn chiến lược ở Đông Donetsk, án ngữ con đường Slovian và Kramatorsk. Những ngày tới thì lực lượng này có thể tiếp tục di chuyển vào các ngôi làng phía nam thị trấn. Cũng theo nguồn tin trên, nhóm lính đánh thuê Warner có thể tiếp tục can dự nhiều hơn vào giao tranh ở tại Bakhmut. Còn tại Donbass, phía Anh cho rằng mặc dù Nga vẫn tiếp tục tấn công vào khu trung tâm khu vực này, song chỉ đạt được những bước tiến rất chậm. Trước đó, thống đốc của Belgorod, Gladkov cho biết, sáng ngày 13 tháng 10, quân Ukraine đã tấn công làng Ostjevsky ở tỉnh này và khiến một kho đạn phát nổ. Cùng ngày, một trang mạng quân sự Nga thông tin lực lượng vũ trang Ukraine VSU đang kiểm soát hoàn toàn tuyến đường từ Kupyan giáp với Luhansk. Hiện vẫn chưa rõ VSU đã tiến sâu vào Luhansk bao xa. Song điều này đồng nghĩa với phía Ukraine cũng thể kiểm soát các điểm dân cư như là Pechany và Kramany. Theo đánh giá của đoạn video do VSU công bố, Phía Ukraine hiện đang đóng quân ở tại danh giới Svatovki, cách khu vực Niniyaya và Dovanka tương đối gần và cách khu vực định cư Svatovo khoảng 20 km về Tây Bắc. Như vậy là có thể phía Ukraine đang nỗ lực bao vây thị trấn quan trọng Svatovo hoặc là cắt bỏ phần phía bắc khu vực này. Theo quan chức NATO, Nga tấn công hạt nhân chắc chắn sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả một quan chức cấp cao của NATO ngày 12 tháng 10 cho biết một cuộc tấn công hạt nhân của Nga sẽ thay đổi tiến trình xung đột và chắc chắn sẽ dẫn tới những phản ứng đáp trả từ các đồng minh của Ukraine và có khả năng là từ NATO. Trước thềm cuộc họp kiến của NATO, một quan chức NATO giấu tên cho biết bất kỳ hành động nào sử dụng hạt nhân của Nga gần như chắc chắn sẽ dẫn tới phản ứng bằng hành động từ nhiều đồng minh của Ukraine và cả NATO nữa. Tuy nhiên thì Nga dường như vẫn đang sử dụng các mối đe dọa hạt nhân để ngăn chặn NATO và các quốc gia khác trực tiếp tham gia vào xung đột Ukraine. Quan chức NATO nói thêm, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Mỹ đã nói rõ với Nga về hậu quả thảm khốc mà Moscow sẽ phải đối mặt nếu sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Tuy nhiên thì ông Sullivan không nêu rõ phản ứng đáp trả của Mỹ nếu Nga triển khai vũ khí hạt nhân là gì. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Austin cho biết Mỹ đang theo dõi động thái của Nga đối với khả năng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào ở thời điểm này cho thấy Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông nói, trong khi đó, NATO cho biết sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trận hạt nhân hàng năm, bất chấp tình hình xung đột Nga-Ukraine leo thang, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow với liên minh quân sự này. Tổng thư ký NATO cho rằng, nếu NATO hoãn cuộc tập trận hạt nhân về khủng hoảng Ukraine, đó sẽ là một thông điệp sai lầm. Đây là một cuộc tập trận để đảm bảo rằng hoạt động gian đe hạt nhân của chúng ta vẫn an toàn và bảo mật hiệu quả. Đồng thời bổ sung thêm sức mạnh quân sự của NATO là cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào. Ông Stoltenberg nói. Thế khó của phương Tây trong cuộc đua bơm vũ khí cho Ukraine Mỹ và NATO đang nỗ lực tìm các nguồn cung mới để bơm vũ khí kiểu cũ cho Ukraine, song họ đã vấp phải nhiều thách thức. Nhiều quốc gia đang cam kết gửi thêm vũ khí và đạn dược cho Kiev. Mỹ khẳng định sẽ gửi nhiều hệ thống phòng không hơn, trong khi Đức cho biết sẽ gửi các hệ thống phòng thủ tương tự trong vài ngày tới, theo New York Times. Người đứng đầu NATO cũng tuyên bố ủng hộ Ukraine. NATO hôm ngày 12 tháng 10 họp tại Brussels để thảo luận về việc chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev, Tổng thư ký Jens Stoltenberg nói, AFP đưa tin. Tuy nhiên, tất cả hứa hẹn đó đều tồn tại một vấn đề. Kiev cần thêm các loại vũ khí kiểu Nga mà quân đội của họ đã được huấn luyện để sử dụng, và nguồn cung của chúng trên toàn cầu đang cạn dần, nhà cung cấp tiềm năng. Để tìm được những vũ khí đáp ứng nhu cầu của Ukraine, Mỹ và các đồng minh khác đã tìm kiếm khắp thế giới. Họ đã đạt được một số bước tiến. Phần Lan đang gửi cho Ukraine một số vũ khí kiểu Liên số cũ. Trong khi đó, Hàn Quốc đang cung cấp áo chống đạn, mũ bảo hiểm, thiết bị y tế và các hỗ trợ quốc phòng khác. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã vận động nhiều quốc gia vốn thể hiện sự ủng hộ song vẫn chưa sẵn lòng cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Tiếp đến là Cyprus, quốc gia đã mang đến góc nhìn về những khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu cấp bách về vũ khí dành cho Ukraine. Trong đó, quân đội Kíp đang làm tiêu hao vũ khí nhanh hơn mức có thể được cung cấp. Cho đến tháng này, Cyprus đã chịu lệnh cấm vận vũ khí của Mỹ trong 35 năm. Lệnh đó được áp đặt nhằm xoa dịu căng thẳng trong cuộc xung đột của đảo quốc này với Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, hai thành viên NATO. Vào thời điểm đó, Cyprus đã tìm đến Liên Xô và sau đó là Nga để mua bán khí tài. Ngày nay, kho dự trữ của họ gồm ít nhất 10 hệ thống tên lửa to và búp có thể giúp ích cho Ukraine trong giao tranh. Tuy nhiên, chính phủ Cyprus khẳng định rõ rằng họ muốn những khí tài thay thế phải mới và tốt hơn. Động thái này có thể vấp phải sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang trong cuộc tranh chấp vẫn chưa được giải quyết. Mặc dù vậy, vào ngày 1 tháng 10, chính quyền ông Biden đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm vận, cho phép Cyprus mua vũ khí của Mỹ. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Cyprus hiện là một lựa chọn tiềm năng để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cyprus sẽ sẵn sàng xem xét việc chuyển giao một số vũ khí và đạn dược cho Ukraine nếu chúng được thay thế bằng khí tài có sức mạnh và khả năng tương đương, Marios Pelikanos, phát ngôn viên chính phủ Cyprus cho biết, thách thức của phương Tây. Hôm ngày 10 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh tăng tốc gửi những hệ thống phòng không. Các quốc gia Đông Âu đã tích cực gửi các khí tài theo tiêu chuẩn của Nga tới Ukraine từ tháng 2. Theo dữ liệu mới nhất, Ba Lan là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ tư cho Ukraine, sau Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, giống nhiều quốc gia Đông Âu khác, đối với Ba Lan, việc cung cấp vũ khí của họ có thể tạo ra rủi ro đối với khả năng phòng thủ. Một quan chức quốc phòng Ba Lan cho biết, các cuộc đàm phán giữa đồng minh để chia sẻ phụ tùng, đạn dược và nhiều khí tài khác, cũng như thúc đẩy các nhà sản xuất quốc phòng tăng cường sản xuất, đang tiếp tục diễn ra. Tuy nhiên, Việc hoàn thành các hợp đồng vũ khí có thể mất vài tháng, nếu không muốn nói là nhiều năm. Một kế hoạch chi tiết có thể giúp Ukraine nhận nhiều vũ khí hơn đã được đưa ra vào tháng 7 bởi một hội đồng cố vấn ở Washington. Nó xác định 23 quốc gia không thuộc NATO và có kho dự trữ gồm hơn 6.300 hệ thống vũ khí, đạn dược theo tiêu chuẩn Nga, Liên Xô cũ. Cyprus đã nổi bật trong danh sách các nhà cung cấp tiềm năng đó, với pháo phản lực, tên lửa đất đối không trực thăng, xe tăng và xe bọc thép do Nga sản xuất. Cyprus nắm giữ các hệ thống mà Ukraine cần để hỗ trợ lực lượng phản công của họ, Bradley Bowman, cựu sĩ quan quân đội Mỹ, cho biết. Ông Bowman nhận định trước khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ, mặc dù đã có các cuộc thảo luận, họ không thể nghiêm túc xem xét việc thay thế những vũ khí có nguồn gốc từ Nga, mà Cyprus có thể cung cấp cho Ukraine bằng các hệ thống của Mỹ. Nhưng bây giờ chúng tôi có thể, ông Bowman nói. Giới chức Cyprus ca ngợi việc dỡ bỏ lệnh cấm vận là một bước đi quan trọng nhằm tăng cường quan hệ với NATO và củng cố an ninh ở phía đông địa Trung Hải. Tuy nhiên, họ cho biết điều đó không có nghĩa là Cyprus đã sẵn sàng gửi vũ khí kiểu Nga cho Ukraine. Do các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng gây ra hàng ngày bởi lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, cấu trúc an ninh hiện tại của Cyprus nên được giữ nguyên vẹn, ông Pelikanos nói, thừa nhận những lo ngại về an ninh chính đáng của nước này. Ông Bowman cho biết việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cũng sẽ cho phép các quốc gia phương Tây khác nhanh chóng chuyển vũ khí do Mỹ sản xuất sang Cyprus và không cần sự chấp thuận trước của Washington. Cuối cùng, Cyprus được cho sẽ dần thay thế các vũ khí hiện tại của mình bằng hệ thống tương thích với NATO. Tuy nhiên, các nhà thầu quốc phòng ở Mỹ và châu Âu đang phải vật lộn để bắt kịp nhu cầu sản xuất vũ khí, một quá trình có thể mất nhiều năm. Trong khi đó, Quan chức Mỹ cho biết lực lượng Ukraine cần vũ khí ngay bây giờ hơn bao giờ hết. Đối với vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố Mỹ và đồng minh đã đến gần làn danh đỏ Sputnik đưa tin ngày 11 tháng 10. Chúng tôi kêu gọi Mỹ và các đồng minh không vượt qua làn danh đỏ, điều mà họ đã đến gần. Hãy dừng bơm vũ khí sát thương cho chính quyền Kiev, ông Antonov tuyên bố, theo bài đăng trên tài khoản mạng xã hội của Đại sứ quán Nga tại Mỹ.